con biết uh, kiếm tiền <laughs> kiếm tiền là quan trọng đó con cô, cô hỏi thiệt con nè con dạ. kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con con tự nuôi bản thân được chưa dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa trời giỏi hai món tuổi giỏi, giỏi dữ vậy cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè <laughs> ừ, ừ, một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không hừm hừm không dạ khoảng 15 đến 20 triệu trời ơi ngon lành ơi chết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá ừ. à linh mời nhà trai rồi mời em trai ngồi rồi nhà gái mình à, giới thiệu về bản thân đi nào con Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con chào tên là Huỳnh Như à, Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre à, con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ừ. hiện tại con đang uh, kinh doanh tại công ty Science Vision Hàn Quốc con <laughs> làm quần mấy Quỳnh Như dạ con làm ở Bình Thạnh chú Bình Thạnh dạ. rồi mời nhà trai dạ uh, chào anh Quyền Linh chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như chào em xin tự giới thiệu um, em tên là Lê Thái Quý à, năm nay 31 tuổi hiện đang uh, sinh sống và làm việc tại uh, quận Bình Tân nghề nghiệp là kinh doanh tự do bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm ừ. con hòa đồng uh, cởi mở vui vẻ với mọi người con biết nấu ăn con biết uh, kiếm tiền <laughs> kiếm tiền là quan trọng đó con cô, cô hỏi thiệt con nè con dạ. kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con con tự nuôi bản thân được chưa dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa Trời giỏi, vậy 21 hả? Sao con giỏi, giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè <laughs> ừ, ừ, Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu Trời ơi ngon lành thôi Chết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá À, ừ. Linh Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này Ê lý do gì mà con lại ờ, có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc con thích những ừ. người chững chạc tâm lý một chút xíu nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi nhưng mà ừ. những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con cho nên ừ. là con không có thích được con có thích dạ và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người ờ, đúng như là con mong muốn đúng không dạ bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi em thì ờ, có một số ưu điểm cũng đi kèm là một số cái nhược điểm ừ, ưu điểm ừ, hiền rất là chịu khó lắng nghe rất là hay hay chiều bạn gái và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên ờ, nấu ăn rất là ngon và hôm nay ờ, tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng em có thể nhờ anh quyền linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia dạ em có thể là quyền linh dùng thử à. bên kia nói rồi. nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe dạ có có có có có có cắt sẵn không có cắt sẵn trời ơi cái gì bình tĩnh đi nhà gái ờ, làm trước đi hôm nay tôi chạnh lắm ở bên nhà gái tôi bên đây là vô trời địch trời ơi xin vô quá vậy trời địch. ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy đi ha. ăn bánh đi nhà gái dạ, coi đưa, sao chị đưa cho dạ, quỳnh như nghe ăn thử chị thay đi. mặt em đây Đúng rồi. con con thử đi con dạ con cảm ơn cô con ăn thử miếng coi ừ. rồi cô hồng dân thử miếng coi nào ngon lắm nghe cái hương vị là thấy ngon rồi tuyệt vời chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này ông ăn chưa chưa ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi ông ăn đi ừ ngon lắm ăn thử đi quá thơm quá béo ừ. quá ngậy nói nghe nè để bên đây đi phải để bên đây con ơi chứ bệnh ông lấy hết á nghe dạ. cái này là ảnh tặng cho con hiểu chưa dạ. đau lòng phải nói là con dễ thương dạ con cảm ơn chú con có coi phim phạm băng băng không <laughs> gương mặt không nó không phải phải là xuất sắc như thế ừ. nhưng thực sự nó hơi giống giống mà rất là xinh luôn mấy mối tình này dạ con cũng có một vài mối tình hoài rồi đó hả dạ <laughs> mối dài nhất là bao lâu con ờ, khoảng 2 năm 2 năm dạ sao chia tay vậy tại vì ờ, ừ, khi mà quen nhau cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà ừ. không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là uh, dừng lại quyết định dừng lại phải cá tính mạnh quá thôi được rồi còn chị có bên đây mới chiều còn nổi thôi nè dạ. mình à, có mấy mối tình rồi dạ ba mối tình ba rồi hả bên dạ. kia một dài bên đây ba mối dài nhất là một thập niên mà ừ, ba, ba năm thì... ba năm hơn một chút ba năm ba năm hơn dạ sao chia tay dạ vì uh, hồi đó còn trẻ còn trong uh, hoàn cảnh gia đình uh, về vấn đề tiền bạc không có ừ. được uh, phù hợp với nhau nên uh, cô ấy đi uh, lấy chồng đài loan rồi trời ơi thấy thương không thôi được rồi bữa nay à, gặp à, nhà gái bên kia rất là dễ thương xinh xắn nha con đặt vấn đề luôn con con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè con không có yêu cầu cao về ngoại hình ưa nhìn một chút xíu là được ừ. cao khoảng một m bảy trở lên có ờ, không có hút thuốc không có gia trưởng ừ. có ờ, có luôn tâm lý ừ. ờ, và chiều chuộng con rồi biết nấu ăn biết làm bánh con có thích không dạ dạ thích con cũng biết thích nấu ăn phải thích trời ơi chồng mà biết nấu ăn ha biết chiều mình ha mà nấu cho mình là số 1 tìm không có có có dễ đâu con hiểu chưa dạ rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không dạ thì em chỉ muốn ờ, người bạn gái của em ờ, cô ấy thì chính là cô ấy thôi không cần phải giống ai hết ừ. tại vì nãy ông lòi ra người ta giống phạm băng băng rồi giờ còn mong cái gì nữa ông linh thiệt tình á tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn <laughs> Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị với lại đồng nghiệp của con. Ừ. Con gửi lại lời chào với chú uh, Quyền Linh và cô Hồng Vân. Uh, thực sự mà nói á thì uh, những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là uh, bạn trai nào cũng sẽ thích nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được ờ, nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc à, xã hội ra còn phải biết phụ giúp à, vợ phụ giúp gia đình ngoài ra thì mình cũng phải à, có một số cái gì gọi là tươi mới lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó um, hạnh phúc hơn à, em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà quỳnh như muốn tìm kiếm à, em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau dạ, dạ em cảm ơn ạ bây giờ à, em trai đi với ai dạ à, hôm nay em đi với à, nhóm ế đoàn kết của em nhóm ế đoàn dạ. kết trời ơi là những người độc thân chơi chung với nhau xin chào anh uh, cô linh và chị hồng vân chào em gái dạ. chào, dạ, chào uh, các cả các quý vị khán giả đang xem uh, chương trình bạn muốn này nọ hôm nay đi với quý thì có trong cái nhóm là hành trình kết nối đó, một cái group này thì được là trên 3 ngàn người thì tụi em đến đây là ủng hộ quý thì à, hôm nay tới đây thì em thấy à, bạn gái này thì trên cả tuyệt vời nói chung là về tất cả những cái à, công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cái cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái ờ, hạnh phúc lâu dài anh xin hết rồi, cảm, cảm ơn, ơn. rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào đúng rồi mở rào anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em dạ. em cũng có món quà như vậy lắm cái này là cái uh, Mở tai nghe đi. anh nghĩ là em sẽ là một cô gái uh, năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc anh uh, hy vọng là lúc nào mà em uh, nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh cảm ơn anh rồi huy mở cái của như ra đi yeah. Dạ. coi tặng gì nè yeah. Dạ. cái này là một hộp quà handmade uh, em tự làm à. Đó cái gì vậy như cái đó cái gì vậy như dạ một cái hộp không thôi cô nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con à, anh anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây <laughs> con ơi mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi à. con cái hộp nó nhỏ lắm con rồi các bạn về chỗ đi cảm nhận về nhau đi các bạn em cảm nhận gì về anh Ờ, em có cảm giác là anh cũng khá là hiền à, anh thì anh thấy à, quả thật à, anh nguyện Linh với chị Hồng Dân tuyệt vời quá đẹp trời đẹp gái luôn cảm ơn anh nhưng mà thật sự là anh anh anh rất là nhát gái thiệt anh anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói anh nói được nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng <laughs> em ở bình thạnh hả dạ em ở bình ờ, thạnh ờ, không sao anh ở bình tân nó cũng nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh không nó cũng bình bình thôi không có xa đâu cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh quan trọng là mình uh, hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào dạ. nó uh, tiến tới đâu dạ uhm, anh rất hy vọng vào à, cái lần gặp mặt lần này quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào quan điểm của em thì à, em thích một người à, con gái 50 của công việc và 50 của gia đình rồi à, anh lại cũng muốn là em là chính em thôi anh khai thật luôn tại vì anh ở có một mình à Dạ. Nên, ờm, um, nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có có gì, à, nếu em không ưng thì anh sửa sao <laughs> Em em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó Dạ. tội nghiệp anh. Dạ. Ừm, em có có thích động vật không Dạ yêu có. động vật, ờ, Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có hai con. Người yêu không có nhưng chó anh có hai con. <laughs> Còn em thì sao? dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú à. cưng nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều em em em có em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không để anh có gì anh sẽ cố gắng hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè à, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh à, lùi về sau để mà làm nội trợ thì em không làm được việc đó tại vì uh, sở thích của em là em rất là thích kinh doanh em rất là thích kiếm tiền ừ. cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được ừ. nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh tại vì công việc của anh nó không có uh, vô một cái khuôn khổ nào hết dạ. ờ, anh có thể đi làm sáng sớm tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm em cứ về em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì à, để anh phục vụ cho <laughs> dạ à, em dự định ờ, khoảng chừng nào thì em có thể ờ, lập gia đình lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. em sẽ lập gia đình ừ dạ. chắc nói 9 năm nữa quá <laughs> không sao cái cái vấn đề đó thì đồng ý thôi tại vì em cũng còn trẻ mà dạ. ừ, còn về cá nhân anh thì à, anh đầy đủ hết rồi anh có thể uh, ngay bây giờ và thậm chí là một năm nhưng mà đừng có lâu quá anh không thích ờ, hai ba bốn năm gì nó nó dài nó nó nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi yeah. Dạ. à, ờ, tầm một năm là vừa dạ rồi quản lý kinh tế thế nào nữa về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng yeah. Dạ. à em em có có hiểu quỹ hồng của anh không dạ hiểu à ok vậy tốt rồi tao giải thích đi cho anh ta hiểu tôi còn không hiểu quỷ hồng là cái gì đó à quỷ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái cái gì đó nó nó không có tốt đẹp nó không có vui vẻ còn cái quỷ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô ra vô tuy là ở ừ, cái lương cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến tới luôn này nọ không có phải xin em hay là không có phải những cái gì hết bị say sở đó đúng, đúng rồi không? dạ cái đó là quỷ hồng hai đứa đến với nhau nắm tay nhau à, để truyền cảm xúc cho nhau mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt em hát được nhưng mà em phải nhận nhờ điện thoại được không anh được à, anh hát nha dạ người yêu anh yêu mình anh được không từ giờ và sau này do lành nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy con tim hao gầy tình yêu đông đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là em thì ai để anh đưa em về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế làm người yêu anh nhé baby rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với uh, nhìn uh, với phạm băng băng việt nam đi ừm anh chỉ biết ờ mười mấy năm rồi ế quá trời đất nay tự nhiên có có một cô gái đẹp ờ, anh anh anh ừm, anh hy vọng là em sẽ bấm nút Rồi, trở về ghế ngồi Còn bấm Em nút quay- hay không là nè, quyền của cô ấy Chuẩn bị một hai ba Hết thời gian trời ơi huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nắm tay đi nào cảm nhận thế nào dạ, Ê. dạ nóng nóng trong người à. thấy trái tim mình nói sao dạ đang đang đập đập đập rất là mạnh <laughs> bây giờ bạn à, trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn dạ. gái em cho phép anh à, hôn lên đôi má em nha dạ